Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình, mình là Vinh Mcap đây Hôm nay mình sẽ đến với tựa game Mini World Và hôm nay mình sẽ chơi sinh tồn ở trên đảo bay Thì ở đây là cái đảo bay Mình sẽ cho các bạn xem, đây Ở dưới là cái căn cứ bí mật của mình chưa xây xong Thì đây là cái đảo bay Ở dưới là biển nhảy xuống là chết nha mọi người Chỉ có một đường xuống duy nhất là cái đường này Nhưng bây giờ mình sẽ chặn nó lại luôn ở đây mình có để một số những cái đồ dùng cần thiết để lát nữa mình đi đánh quái và giường thì mình sẽ không sử dụng trong thời gian này bây giờ bây giờ mình sẽ bắt đầu chơi luôn thì đi đầu tiên mới vô thì mình nhất định là mình phải chặt gỗ để lắp cái kia lại rồi cái gỗ này hơi cứng phải chặt bằng tay hơi lâu ấy. rồi có một cục rồi nè bây giờ mình sẽ thì mình có giáp kim cương sẵn rồi nha hôm nay mình à, thì tối nay mình sẽ đánh nhau xuyên đêm cho nên mình cần phải có nhiều giáp kim cương mình sẽ đánh nhau xuyên đêm luôn bây giờ mình sẽ chặn cái này lại trước thì à, đây là một căn lều mình đã xây trong thời gian đó thì à, bây giờ mình sẽ đập đi cái giường à thôi không không không, không đập giường bây giờ mình sẽ dục cái khối gỗ rồi đi xuống dưới rồi dục xuống nè bây giờ mình sẽ dục xuống thành công thì ở đây có một cái cây ở rừng mưa một số cái này và đâm đớm thì à, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào công cuộc chuẩn bị thức ăn cho cái à, đợt à, đánh nhau của mình ngày hôm nay chuẩn bị thức ăn mấy cái quả chia dưa hấu đặc chia không cần nhiều chúng ta sẽ quy đổi chúng ta sẽ lấy cái cục dưa hấu này đặt ra và sau đó đập nó sẽ ra cho chúng ta miếng dưa hấu mình cần đập khá là nhiều miếng nhưng bây giờ đập như vậy thì hơi lâu mình nghĩ là mình sẽ chặt gỗ và sau đó đi ờ, làm nhẹ một cái rìu thì những thứ mình chuẩn bị là không có rìu nha không có rìu luôn không có rìu và những dụng cụ ờ, cơ bản mình sẽ phải làm một cây rìu để chặt dưa hấu nhanh hơn công cụ chuẩn bị vũ khí đã đã mình đã làm lâu rồi nhưng mà mình à, nghĩ là mình sẽ không sử dụng súng mà mình sẽ sử dụng cây kiếm hòn đã bây giờ là lát nữa mình sẽ đập luôn hai cái cục này nè ở dưới đây thì mình có những cái cây để có thể trồng à có lưỡi cưa nè trời ơi sao nãy giờ mình không lấy ra ta mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái cuộc chiến đấu ngày hôm nay rồi cuộc chiến đấu trên đảo bay rồi tối nay mình sẽ tắt hết đèn nè tắt hết đèn luôn tắt hết đuốc rồi 60 quả dưa hấu chắc cũng đủ rồi đó 64 rồi 64 dư một bây giờ mình sẽ ăn cái quả dưa hấu đồ này rồi hai cái này mình để đây đi không bây giờ mình sẽ để gì nè khi mình chiến đấu mọi người mình có thể sẽ hết cho nên mình sẽ đặt như thế này để một là để ngăn chặn tụi nó có thể tấn công mình một khoảng thời gian hai là mình có thể trốn ở đây nữa bây giờ mình phải chặt hết cái cây này để lấy hơi gỗ nè mình phải chặt hết cái cây này luôn để lấy được gỗ rồi để làm gì để mình bắt lốc lên và có thể mình sẽ phải sử dụng súng trong ngày hôm nay đó Mình đánh nhau xuyên đêm lần mà Cầu rêu hả? Cầu rêu dùng để làm gì ta? Vô đây coi cầu rêu dùng để làm gì Chúng ta có thể tạo ra hạt nè Có thể tạo ra gậy nè Bụi phát sáng, bụi ánh sao nè Bụi ánh sao là cái này nè Cần phải đập cái này ra Bây giờ mình sẽ dục cái này đi xuống dưới Dục thôi đi chặt cổ tiếp ở đây có cái lưỡi chạy mà mình nhảy vô là hơi bị xui đó ấy trời mình phải chặt hết cái đống này đi chặt hết gỗ luôn mình sẽ chặt một phát đứt hết cái cây luôn nhưng chắc không được đâu cái cây này đập lâu lắm có khi mình đập phát nó còn hư luôn cả cây rìa kia kia lưỡi cưa của mình nãy giờ đập nó cũng gần hư luôn rồi chép kim cương có ai đánh đâu ta giờ trên này không có nước mới đâu nè mình bị chỉ cần dính ở trong đó một cái hồi nãy mình dập cái nước nó đi rồi mình không có lấy sắt ở trong đây nè cho nên mình không có sắt mình là mình có thể lấy sắt trong này hồi nãy múc cái nước nó ra là mình sẽ có lợi cho mình bây giờ mình sẽ đổi mấy cái gỗ này ra để đề phòng mấy cái con mà phi lao á mình sẽ phải làm cái này mình à, để cố thủ trong nhà đó mọi người cố thủ trong nhà mình sẽ đặt như thế này nè đó cho nó đặt cái đây đặt thêm mấy cái ở đây nữa nè đó vậy đó an toàn tuyệt đối luôn mình đặt như vậy nè nó mà ra một cái là mình chỉ làm nó đánh nó liền nhưng mà bây giờ chưa phải đến lúc đó không biết tới tối nó có spawn ra ờ, trên cái đảo này không nữa nhưng mình nghĩ nó sẽ spawn mình cần phải coi bây giờ là mấy giờ rồi 12 giờ chuẩn bị cho công cuộc này lâu lắm luôn bây giờ mình cần phải đi nung thịt đúng rồi bây giờ mình cần phải đi nung thịt mình sẽ đi vô trong đây nè lấy thịt ra lấy rồi ở trên đây còn có than nữa mình sẽ lấy than ra để nung thịt hai stack chắc đủ rồi mình nghĩ mình chỉ cần hai cái lò nung thôi mình nung một lần đi lên hết luôn á bây giờ mình sẽ bỏ thịt này vô rồi mình đi qua đây dục cái thịt này vô rồi Bây giờ trong thời gian mà tụi nó tới thì bây giờ mình sẽ mở rộng đảo ra. Mình sẽ mở rộng cái đảo này ra lát nữa thuận tiện cho việc chiến đấu mà. Với lại quái vật nó sẽ spawn ra nhiều hơn. Khi mình tạo ra một cái khuôn rộng hơn. Và khuôn đó là chắc chắn là phải không cấm đuốc rồi để cho nó spawn ra nhiều hơn. Chứ nó mà spawn ít quá là chơi không có đánh không có đã đâu. giáp kim cương như vậy là phải đánh cho nó được đến là phải đánh cho tới luôn quan giặc xâm chiếm trái đất ở dưới kia là mình đang làm một con đường cao tốc để có để đi qua vùng đảo mới con đường cao tốc đó thì mình sẽ làm uh, đường ray và trong tương lai thì mình cũng sẽ làm cái ờ, đường cao tốc đó bắt thẳng lên trên đây luôn cái đó phải đường cao tốc này gọi là đường ray đó mở rộng đảo để chiến đấu đập này ra cái bây giờ mình cũng hết gỗ luôn rồi tình hình này không được ổn cho lắm mình có thể cố thủ ở trên cái lều này nè mình bắn súng xuống dưới nhưng mà lên trên lều này hơi khó mình cũng có thể lên bằng đường này nè lỡ nó phóng lao mình cái thì toan thôi bây giờ mình sẽ lấy vũ khí ra đạn dược nè lấy đạn dược bây giờ mình chỉ cần súng ngắm thôi không cần súng lục không mình lấy súng lục đi tăng độ khó cho game này sẽ lấy súng lục lấy kiếm và lấy thương đủ rồi đấy mình nghĩ là đủ rồi trừ lại 6 cục cổ để đề phòng cái lưỡi cưa này tới uh, ờ, 25 đam lận còn cái kiếm này mấy đam Kiếm này 40 đam Rất là to luôn 40 đam là đến ba cái là con con kia nó chết à Thì ở trên hòn đảo này có khá là nhiều cái mấy cái con mà đốm đốm á Gió cây này không hiểu tại sao mình cứ đặt cái cây này ra là nó có một đống đốm đốm Cây nhìn hơi kỳ Bây giờ mình sẽ Sắp xếp lại đồ sắp xếp lại độ cái đem này xuống đây đem này xuống đây rồi đem này xuống đây không biết thịt nung xong chưa nữa thịt nung xong chưa ta bây giờ mình dục cái này xuống ui xém chết dục cái này xuống nè à, hai cái này Đun xong chưa ta? Ủa cái này đun xong rồi hả? 17 cục thịt Thôi đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi Như đây là quá đủ cho một chuyến đi Cho một trận đánh nhau cơm bát rồi Mình nghĩ là bây giờ mình sẽ đập hết tất cả mọi thứ Liên quan tới... Uh, ánh sáng đi để cho tối nay đánh nhau giờ phải đập cái lửa chạy này cho nó nhanh nhanh lên chút xíu nè rồi sắp xong rồi sắp xong rồi ui trời ơi trời trời trời trời, trời. toán toán toán ờ quên không có mũi khoan chứ ừ không có mũi khoan ờ làm nhẹ cái gúp sắt cái đã không là hỏng hết luôn á làm nhẹ cái cúp sắt thôi trong đây có bàn chế tạo nè Ui. lỗi nhìn xuyên bóc chế tạo mấy cây gậy làm cây cúp rồi có cúp rồi giờ mà nếu như dụng cụ của mình như vậy thì khá là đầy đủ đấy có giáp kim cương luôn mà rồi đập xong cái đó rồi đã nhặt được cái lửa chạy bây giờ mình sẽ đập luôn mấy cây đuốc đây trên đây nè điều vật ê dướng dướng dướng mình sẽ để lại mấy cái đuốc trong đây nha nó mà sợ bôn trong nhà của mình cái là toan luôn á hòn đảo mình làm này mình làm ra là chỉ đánh nhau thôi đó bây giờ mình sẽ phải chờ đợi trong khoảng thời gian chờ đợi đó thì mình sẽ đi xuống farm ít đá mày không chết đây là khoảng thời gian ngoại lệ nha mọi người bây giờ mình sẽ xuống đây mình farm ít đá mình mở rộng cái ờ, khu này của mình lên thôi xuống đây mình farm ít đá xếp xuống nè ui chết tinh thôi vụ này ăn ổn rồi để cái đá này dưới đây đi Giờ mình sẽ ngồi đây farm ít đá mở rộng căn cứ. mình sẽ đi thử cái đường cái đường cao tốc này cho mọi người xem à bên kia là cái miếng cái miếng mà mình mới làm miếng đó thì không có gì đâu mình để vậy cho nó được được chút xíu để bên đó đỡ trống thôi mà đây đây là cái đường cao tốc mà mình chuẩn bị làm đây ở đây là cái cái mình nó mới nổ bơm ở trên đây nè bây giờ mình sẽ chạy về mình quên cầm theo móc để chạy về cho nó nhanh nha dạ đi qua farm tiếp thôi không biết 13 miếng đủ chưa nữa mình nghĩ là ờ, độ 13 đi miếng là quá đủ rồi đó vì ờ, mà giờ sao lên lại với với là vấn đề nè giờ làm sao để lên lại mới là vấn đề đó dưới đây không có đá này, hình như bắt block lên ờ à, không biết được không nữa ở đây nè ở đây mình có ờ, chết chữ một ít thịt Ủa, thịt đâu mình nhớ mình có bỏ cái dĩa đâu đâu mấy cái rương bên đây mà ta bên này à mấy cái mấy mấy, mấy cái đồ trồng trọt ở đây có khá là nhiều cát nên mình sẽ trồng mía trên đây Ủa cái rương thịt của mình đâu ta Ờ mất cái rương rồi Này khá là nguy hiểm luôn á Bây giờ mình ngồi đây farm đá Farm đá để bắt lóc đi lên Khoảng thời gian ngoại lệ này thì mình sẽ đi xuống mình đào đá thôi farm đá có cục đá lên dưới kia nữa à, bây giờ mình form đá mình đi lên không biết đủ chưa nữa ta 20 cục đá đủ lên không đủ bạn có nhắm mấy mấy, mấy bạn có nhắm là đủ lên không mà biết đủ lên hay không nữa à, ở đây có mấy cái cục đất rồi à. trên kia mới có cây dưới đây không có cây bây giờ mình phải đi vòng vòng mà suy nghĩ thôi đào đá đi đào đá trước đã thôi tắt lắp lên thôi bây giờ mình bắt block lên nha mọi người bắt cái này luôn nếu như có chuyện gì thì mình sẽ uh, xuống dưới có chết người ta ui toàn toàn toàn á á á được được được giờ mình đào lên vậy nè đó cái lớp đá này mình làm cũng đâu có dày lắm đâu giờ có khi mình làm vậy chắc cái sản cái nào khoáng sản đất này đào hơi lâu rồi lên tới nơi luôn giờ từ đây cái hòn đảo của mình có nguyên một cục đá chắc không sao đâu nhỉ bây giờ mình cần phải à, đi lên đây đợi trời tối hơi lâu nhỉ ừ trời tối lâu lắm giờ mình đợi trời tối lâu lắm mình làm gì vui vui đi suy nghĩ coi mình làm gì à, hay mình lấy quặng vàng ờ, hay là mình lấy quặng vàng để mình đổi ra mấy cái hạt nhỏ nhỏ thôi chắc được vụ này ngon này Được có 6 block thôi à Ờ Số gỗ hả Chúng ta có thể làm được khối than nè Gì đây Áo giáp đồng hả À áo giáp vàng Áo giáp da Con này là áo giáp sắt này là đá mắt rừng mưa mình cần cái cục đó cái cục đó là nằm ở trên cái cây này nè nhưng mà cái cây này không có mình bây giờ cái này nó tự nhiên mình spawn ra giữa biển luôn rồi bây giờ là mình phải bắt buộc là phải sinh tồn trên này thôi à, bây giờ là mấy giờ rồi ta 12 giờ hả ờ làm sao để cho trời tối nhanh hơn ta làm sao làm sao đây mấy bạn làm sao để trời tối nhanh hơn đó là câu hỏi đặt ra làm sao để có thể trời tối nhanh hơn ôi chết chết chết chết chết lỡ dục vàng xuống dưới rồi xuống lụm không ta giờ xuống lụm là hơi hơi bị gì á thôi dục luôn đi lên nè ừ nhìn cái lều của mình trên này nhìn nó kỳ lạ quá uhm. <laughs> ủa sao kỳ vậy ta sao trời không tối được vậy ờ à, bây giờ vậy nè hình như nó bị lỗi về thời gian rồi sao á trời không có tối được nè Ôi thôi, vô cài đặt thử coi. Nhạc tiếng, giao diện ẩn. À, bây giờ phải coi tự động nhảy tắt rồi nè cố định góc nhìn tắt rồi nè nâng cao xương mờ dày mình thử mở dày lên coi ui thì vượt theo phong ba mây mù dân lối luôn Wow Ui hơi bị nhiều xương Ui ui ui ờ, À giờ tới lúc là mình phải ăn dưa hấu giờ rồi đó Lụm lại mấy cục vàng Ủa nhưng mà sao nó không có lên được ta Kìa sao không chờ ông tối À, vậy thì bây giờ mình xin phép mấy bạn đi mình về chế độ chỉnh sửa nè Rồi bây giờ mình sẽ bay lên Mất hết đồ rồi, giờ mất hết đồ thiệt luôn rồi Tới bên đây là bây giờ mình, bây giờ mình vô chế độ Người chơi lại nè À, lộn, mình phải vô trong chế độ chỉnh sửa Mình sẽ lấy mấy cái con mod ra, mình sẽ lấy mấy con quái vật ra mình chém Chứ bây giờ vậy là hỏng rồi Nó không sinh ra quá gì hết á Mình đánh con dung nham cự nhân không? còn hơi bị mạnh á dung nham cử dân hơi cử nhân hơi bị mạnh luôn á ra đánh không đánh luôn sợ gì cái này trứng gì vậy cung thủ lưu hình rồi mình lấy con này rồi giờ là giữa gương này nè mình cất một sáu mươi bốn cái, cái trứng nè rồi nha mình chuyển chế độ chơi nha bây giờ mình sẽ chuẩn bị ờ, tiến công là đánh nhau nè một pha cơm bát không cần đồ ăn nè không biết xuống nhắm chơi nổi không mình nghĩ là chơi được lấy này rồi bây giờ nè một là huy hoàng hay là tiêu tàn oh ừ, no cái trứng đâu rồi kỳ ấy khoan khoan lấy lại lấy lại xin lỗi mọi người nha mình nãy giờ mình chỉnh chỉnh hơi bị nhiều chứ tự nhiên cái giờ nó không chịu thay đổi á mình không có mình không có đánh nhau được gì hết á rồi ui không bây giờ nè lấy súng nè lấy đạn ra nè ba hàng là đủ rồi nè lấy cái này à không lấy không cần lấy này lấy cái cây kiếm nè rồi nè ủa mấy con mắt ma đó mình để dưới đây rồi đúng không đúng rồi chuyển chế độ chơi nè rồi gì vậy ta thấy hơi sai á, thấy có gì đó không ổn cho lắm ủa kỳ ta <laughs> lừa dối lừa dối rồi nè ui lấy được có 19 nè mà lấy con 19 đi, mình lấy 19 con trước nha gài đạn cái nè đặt ra chém chém chém nè chém nè chém nè con chém nè combo mày là con combo mày là rồi mình đã combo thành công chịu hồi ra nè no no no no no no no no no no no no một con chết nè ching Bục. xong để xem mình đánh hết mấy cái con này nó ra được bao nhiêu kinh nghiệm nha ui xem chết sắp chết sắp chết rồi sắp chết rồi sắp chết rồi sắp chết rồi sắp chết rồi sắp chết sắp chết rồi sắp chết rồi combo combo đi combo đi sắp chết rồi sắp chết rồi tan rồi tan rồi tan rồi tan ơi sắp chết rồi no hồi sinh hồi sinh hồi sinh ui thôi thôi bởi lại hơi lâu á Bởi lại, bởi lại, bởi lại, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên ơi Chủ quan quá Chịu hồi hơi nhiều Kẹt nút Mấy con quái giật biến mất rồi oh, mày qua xém thị toàn giờ giết từ từ nè một với một nè bây giờ là một với x một nè rồi chém một con trước nè đẩy nó xuống dưới cũng được á ôi rớt chết không không có chết luôn ờ lấy xuống lục cái cầm một viên nè nạp đạn vô rồi chết quá ghê luôn để mình có thể đến bãi dễ hơn mình có thể dùng vào góc đường cùng mình có thể dồn nó vào góc đường cùng để có thể đánh nhau được rồi nè dùng nè đánh nè đánh nè ui đưa nó ra ngoài luôn ui xem rớt phiu phiu ghê chưa lấy đạn lấy đạn được rồi chịu hồi nè đông nè đông nè đông chém chém chém chém chém hãy chém giết lẫn nhau đi những tên côn đồ chém giết là ui da này thì nè này thì này thì này thì này thì rồi giờ là tới thời khắc rồi đó tới lúc rồi đó lưỡi cưa đâu xuất hiện lưỡi cưa đâu đây lấy cái lưỡi cưa ra chém ít gỗ không cái đèn cao á chặt hết nguyên cái cây này chắc tới ngày mai á mùa quýt năm sau luôn á rồi đổi đổi đổi đổi, đổi nhanh lên được rồi mình đúng rồi nó xây nhẹ cái tòa tháp cái xây nhẹ cái tường thành mình sẽ bát à, combat bát mấy con quái vật đó trong đây rồi đi vô nè đập đi bây giờ ông hiểu tại sao trời ông tối nữa mình đặt cái khối đó đó là không có gì hello hello nè nè ui đừng rớt đừng rớt đừng có rớt nha quay là đây cưng quay là đây chen nè chém combo combo Hey. Hey, where are you now? Hey. Đùng nè. Đùng đùng đùng đùng. Chris đam 53 đam luôn. Mình bắn ở trên cái cột này nè nó sẽ được hơn. Mình nghĩ là mình ra mình combo đống này là vừa rồi. Nha. Anh ơi, vô đây anh ơi. Lý do nè. Còn lý do gì tuyệt vời hơn là anh? anh Còn lý do gì tuyệt vời hơn là anh sắp bị cơm bu cho tới bay màu Rồi rồi rồi, dân chơi Dân chơi biển khơi nè Em cơm, em PVP hết với ba anh luôn combo anh trước nè Combo anh trước nè Combo, combo anh trước nè Rồi rồi rồi Tới combo những người kia sau Sao mà anh hấp tấp vậy? Thích để được em combo lắm hả? Súng lục nè, súng lục luôn Rồi rồi rồi Cận chiến Và mình xin kết thúc video tại đây Nếu các bạn thích video này hãy để lại cho mình một like và một share để ủng hộ cho channel của mình Còn thấy tốt hơn nữa các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký Cũng như nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo về video mới nhé Nhất nhé Còn bây giờ thì bye bye